À, xin chào quý vị các bạn. À, chỉ còn à, khoảng à, hơn 10 2 tiếng nữa là chúng ta sẽ đến với khóa học xu hướng dòng tiền sẽ tổ chức vào sáng ngày mai tại khách sạn Kim Liên Hà Nội. À, những bạn nào đã đăng ký thì à, chúng ta sẽ chuẩn bị tất cả à, tinh thần để chúng ta bắt đầu ngày mai chúng ta bắt đầu một chương trình đào tạo hai ngày à, từ sáng đến tối từ sáng đến đêm ạ à, trước khi chúng ta nói về cái chương trình này thì à, chúng ta sẽ có đôi chút để nói về à, à, thị trường này có chương trình gì nào có cái gì ạ và đầu tiên chúng ta sẽ nói về cái việc đầu tiên là tại sao chúng ta cần phải có cái trò chúng ta có ba có trò chơi trò chơi bên trong trò chơi bên ngoài và trò chơi về hành động trò chơi bên trong đó là trò chơi về tư tưởng trò chơi về tư duy à, trò chơi bên ngoài là trò chơi về chiến lược và trò chơi hành động là trò chơi để chúng ta chiến thắng và làm thế nào để chúng ta gì ạ à, có những trò chơi như vậy thì trong chương trình này chúng ta sẽ biết cách để làm sao chúng ta chiến thắng chính con người à, tiếp theo chúng ta sẽ học được điều gì nữa chúng ta học được làm thế nào để chúng ta có thể quản trị cảm xúc làm thế nào để chúng ta có thể biết được thị trường chung tạo đáy khi mà rất nhiều nhà đầu tư đang lo lắng sợ hãi cũng như là làm thế nào để biết khi nào thị trường đạt đỉnh khi mà rất nhiều nhà đầu tư vẫn ạ à, đang còn quay cuồng mong muốn nắm giữ thật nhiều cổ phiếu để chúng ta thoát ra sớm chốt lại à, lợi nhuận tối ưu hóa lợi nhuận à, đặc biệt là chúng ta sẽ học những cái mẫu hình đơn giản nhưng cái quan trọng nhất chúng biết rằng là phần lớn mọi người đang mắc phải đó là cách để chúng ta cơ cấu tái đi vốn trong một cái à, xu hướng thị trường đặc biệt những xu hướng thị trường như này thì chúng ta nên đi vốn như nào và chúng ta sẽ được giải quyết trong hai ngày à, tuy nhiên thì việc mà học hai ngày như vậy thì chúng ta sẽ còn cách à, còn một cái đợt học nữa đó chúng ta học qua zoom để chúng ta nâng cao được được cái à, nâng cao được cái à, kỹ thuật cũng chiến lược của mình trực tiếp thực chiến trên thị trường à, nếu các bạn nào đang gì à, à, mong muốn có được à, thông tin về khóa học thì có thể gì à, đăng ký vào đường link bên dưới à, ở phần bên dưới Dũng sẽ có gửi đường link cho chúng ta để chúng ta có thể biết được à, chúng ta đăng ký một cách sớm nhất bởi vì chúng ta còn khoảng à, hơn 12 tiếng nữa để chúng ta bắt đầu chương trình của ngày hôm nay Ok, bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại về uh, thị trường. Uh, Dũng sẽ nói thật nhanh về thị trường để cho các bạn có thể uh, có góc nhìn ở trong tuần tới đúng không ạ? À, tuần tới thì uh, tại vì uh, ngày mai, ngày kia là Dũng uh, <coughs> tập trung vào hai buổi đào tạo như vậy nên Dũng sẽ dành thời gian của buổi hôm nay để um, chia sẻ với chúng ta góc nhìn về quan điểm của Dũng trong quá trình đầu tư. À, thứ nhất là chúng ta sẽ nhìn vào ở đây ạ. À, làm cái gì thì các bạn cũng thấy là chúng ta cần phải làm đó là cần nghiên cứu về thị trường chung thị trường tổng thể à, với cái việc mà giảm này khối lượng lớn cái sự xác nhận xác nhận đây chúng ta gọi xác nhận không có sự gia tăng khối lượng và những cái phiên khối lượng rất thấp như này nên để đảm bảo cho cái việc mà thị trường đi lên thì chúng ta cần phải có một dòng tiền rất là lớn tham gia vào này khối lượng cạn kiệt có thể là tích cực có thể là tiêu cực nha có thể tích cực nếu bạn thấy rằng là ngày mai hay tuần sau thị trường hồi phục mà không có sự bứt phá mạnh mẽ vượt qua cái nền tảng này thì quá trình hồi phục coi như thất bại bởi vì nếu hồi phục mà không có khối lượng vượt qua đỉnh ngắn hạn của viên 30 hoặc là VN Index ở đây thì cái quá trình này hồi phục coi như thất bại bạn có thể mua cổ phiếu nhưng khi mà T4 về các bạn không có kết quả nên đầu đầu tiên chúng ta thấy là trong trường hợp thị trường tích cực là có hồi Dũng sẽ lấy cho các bạn hồi tích cực có hồi nhưng hồi khối lượng thấp thì về cơ bản xác suất để tiếp tục giảm sâu sẽ rất cao để cho các bạn thấy lý do chúng ta cần phải rõ ràng về cái việc mà xác nhận cái xu hướng hồi của thị trường chung chúng biết rằng là trong thời điểm này có một vài các cổ phiếu về ngành điện có thể gia tăng hoặc là tăng giá trong thời gian tới bởi vì khả năng về tăng giá điện tuy nhiên thì việc mà gì ạ à, thị trường hồi hay không thì chúng ta cần phải xem là chúng ta quan sát về thị trường tổng thể bởi vì khi nó hồi như này chúng ta mua mà chúng ta mua cổ phiếu của chúng ta mà nó không có gì ạ đồng thuận giữa cổ phiếu và thị trường chung thì thông thường chúng ta sẽ thấy rằng là sau khi thị trường chung điều chỉnh như này thì chúng ta sẽ mất tiền nên khối lượng cạn kiệt nó giống như một cái điều tích cực cho chúng ta là gì ạ cái việc mà người ta bán tháo cổ phiếu đã ít dần đi rất nhiều tuy nhiên cái quá trình hồi phục này có thể chúng ta cần lưu ý à, Dũng sẽ lấy một cái quá, quá trình là vậy trong trường hợp quá trình hồi phục với khối lượng lớn thì sao hồi phục khối lượng lớn thì sao thì đây là một kịch bản mà Dũng đang nếu trong trường hợp các bạn đưa ra thì đó đó là kịch bản rất là tuyệt vời của chúng ta đúng không ạ còn chúng ta sẽ phân tích kịch bản này vậy nếu kịch bản này xảy ra thì không phải chúng ta sẽ mua một cách bừa bãi chẳng hạn chúng ta sẽ mua cổ phiếu như nào ví dụ như là cổ phiếu Vin chẳng hạn đấy thì cái việc mà mua cổ phiếu Vin tại vì cái vùng này hỗ trợ hỗ trợ rất là cứng ở đây thì nếu trong trường cổ phiếu Vin mà nó hồi phục cùng với kèm của thị trường chung thì cái xác suất tỷ lệ của chúng ta tỷ lệ nhé tỷ lệ của chúng ta gọi là thua lỗ nó thấp hơn rất nhiều ờ, tức là tỷ lệ nước thất bại và thành công thì rõ ràng cái vùng này là vùng hỗ trợ cứng nên khả năng xuyên thủng hỗ trợ hỗ trợ cứng của chúng ta thấp và thứ hai là cái xác xác nhận nó có thể tạo ra sóng hồi thì chúng ta gọi là đầu tư sóng hồi hoặc là cổ phiếu khác trong cái nhóm của Vin thì cũng tương tự như vậy đây chúng ta gọi là đây chỉ là nếu mà xác nhận thì đây chỉ là sóng hồi thôi nó không thể nào đi được sóng chính bởi vì thực tế là những cái đợt giảm mạnh khối lượng lớn này nó không thể đi được ra đấy là chúng ta nhìn về góc độ mang tính chất là tích cực nếu có thể bứt phá đi ra tuy nhiên thì uh, chúng ta có thể nhìn vào cổ phiếu khác như là cổ phiếu hòa phát vậy nếu cổ phiếu Hòa Phát mà tăng thì xác suất thành công cao hay không thứ nhất là chúng ta thấy là cái lượng cung treo lơ lửng ở đây rất là lớn nha lượng cung treo lơ lửng ở đây cực kỳ lớn nên nếu mà cổ lượng cung treo lơ lửng ở đây lớn như vậy thì cái việc mà nó hồi phục khả năng thất bại rất là cao nha các bạn nha nếu hồi phục tại vì rõ ràng là lên xuống lên xuống nó rủi ro rất là cao vậy nó rủi ro như vậy thì chúng ta sẽ thấy là nếu trong trường hợp cổ phiếu này của vượt nó phải vượt qua cái khối lượng hơn 60 triệu cổ phiếu rất là lớn ở đây nên Dũng thấy là đánh giá cái xác suất thành công này rất là cao à, rất là rẻ thấp thế thì một bạn có bảo là bo cung thì chúng ta cũng phải hiểu đơn giản thế này à, chúng ta cần phải nắm rõ được cái bo cung như là thông thường bo cung nó có hai dạng bo cung tức là dạng mang tính chất là phá sản ở đây các bạn hiểu rõ nhá ở đây các bạn nhớ đây này bo cung giả sử như cũng cổ phiếu bo cung nó nằm ở trên cái nền ba hoặc là nền đỉnh các bạn nhớ này nền ba hoặc là nền đỉnh như này thì chúng ta nên phải bán ra bởi vì lúc này là lúc người ta bán ra kể cả cổ phiếu GEG nó e cũng là cổ phiếu bo cung các bạn nhá đây là cổ phiếu dạng bo cung nhưng nếu mà cổ phiếu này nó ở trên cái nền một nền hai thì mua ok không ạ nếu nó ở trên nền một nền hai chúng ta vẫn có thể mua được nhưng khi cổ phiếu này trên nền 4 nền 3 nền 4 thì đây là chúng ta cần phải tránh xa nên chúng ta cũng cần phải nắm rõ được bo cung nó như nào hiểu rõ chưa ạ hiểu rõ là nắm rõ còn cổ phiếu này nó có lên được thì nó cũng chỉ lên mang tính chất sóng hồi thôi ạ thế thì câu chuyện ở đây là gì ạ thì cái cổ phiếu này nhớ này, này không lại chúng ta lại xác nhận phải vượt qua đây thị trường phải tạo ra một sóng rất là mạnh rất là mạnh vượt qua đây còn nếu mà không có sóng vượt qua bạn mua nha bạn mua có thể chúng ta lại tiếp tục rơi vào để suy thoái nên về T4 không may lại bị mất tiền các bạn lưu ý cái điều này à, chúng ta có thể quay trở lại một vài các cổ phiếu như thời gian vừa qua chẳng hạn nếu bạn có thể đâu đầu tư cổ phiếu gì ạ à? PVS thì không ok không ạ PVS trong quá trình test cung test cầu khối lượng thấp như này mà không bán ra thì cái việc mà bứt phá khối lượng lớn ok không ạ nếu mà bứt phá khối lượng lớn ở cái cổ phiếu này thì cái xác suất tỷ lệ gì ạ à? an toàn và thành công cao rất nhiều bởi vì sau những lần rũ bỏ này kéo lên rũ bỏ và bắt đầu kéo lên khối lượng rất là cạn kiệt thì quá trình bứt phá xác nhận ok đấy chẳng hạn như vậy những cổ phiếu cùng ngành như vậy như là BR thì lại không ok dù là nó tăng nhưng rõ ràng là cái phía trên này, này đấy phía trên đỉnh nó còn hai cái đỉnh liên tiếp và những cái áp lực lớn ở phía trên này thì cái lên này nó lại không ok à, cổ phiếu Techcombank à, chúng ta cũng thấy là trước đây chúng đánh giá cổ phiếu này khá là ok tuy nhiên thì cái việc mà cổ phiếu này nó gì ạ nó nó có một cái đợt giảm mạnh như này khối lượng lớn giảm mạnh như này thì nó không ok nên chúng ta cũng không mua các bạn nhớ này này nếu các bạn mua cổ phiếu để nhịp này thì chúng ta cần phải nhớ là nó phải đồng thuận với cái cái thị trường chung nếu cái nhịp này nó tăng thì nó phải đồng thuận với thị trường chung còn cổ phiếu riêng lẻ nó không tăng nào cổ phiếu riêng lẻ nó không thể tăng được nên ở đây chúng ta thấy là nó có hai dạng cổ phiếu một là nhóm cổ phiếu mang tính chất là là đầu cơ cao những cổ phiếu bất động sản trong thời gian tới các bạn biết rằng là những cái cổ phiếu mà nó rung lắc nó phân phối lớn như này chúng ta cứ tìm nó tất cả cổ phiếu bất động sản nào thế nó rung lắc DIX cả thế DIG nó rung lắc nó phân phối lớn như này thì dù rằng nó có hồi nhá dù nó có hồi cái xác suất khi nó khối lượng nhỏ thế này cạn kiệt này nó hồi nhưng nó không đi được xa Đấy, nó hồi nó không đi được xa nếu trong trường hợp nó hồi nó cũng đi được xa nên các bạn lưu ý là các bạn tuyệt đối không mua những cổ phiếu thuộc dạng như này CDO cũng thế vậy nếu nó có hồi nó cũng không hiểu xa bởi vì những cái quá trình phân phối này nó có hồi nha do các gặp vùng hỗ trợ nó hồi nó cũng hiểu xa và những cái cổ phiếu này các bạn Novaland à Nô Nam Long chẳng thế thì cái việc như cái cái này nó cũng không mang lại cái hỗ trợ chúng ta thế thì ở đây chúng ta thấy là thế thì cổ cổ phiếu thế giới di động sao thế giới di động thì rõ ràng là test này Đấy, những cái quá trình test test liên tục khối lượng thấp nhưng nếu khối lượng này tăng tăng mạnh thì chúng ta vẫn mua được và chúng ta thấy là ở, ờ, ở trong đoạn này thực ra để chúng ta xác định xu hướng thị trường sự xác nhận trong thời điểm này thì các bạn thấy là nó có những rủi ro nhất định các bạn thấy được là với cái việc mà chúng ta thấy là thị trường cần phải xác nhận lớn khối lượng lớn giá tăng mạnh cộng thêm là những cái cổ phiếu mà chúng ta loại ra thì chúng ta sẽ vì cũng có nhiều thời gian để trong cái chương trình này uh, à, cái quan trọng là Dũng chỉ cho các bạn cái góc nhìn như này đầu tiên là các bạn đấy là cổ phiếu mà thị trường chung mà nó không có đồng thuận thì tạm thời điểm này chúng ta không mua vào thế thì ở đây chúng ta có hai dạng để thực ra cái ngày mai Dũng muốn nói các bạn cái điều này nếu trong chương trình ngày mai thì các bạn sẽ thấy là chúng ta biết rằng là đây thị trường chung ạ đây các bạn nhìn thị trường chung mỗi một giai đoạn thị trường chung như này các bạn để ý ạ mỗi giai đoạn thị trường chung như này đây là một giai đoạn thị trường chung các bạn nhìn thấy ạ thì đây các bạn nhìn không? mỗi giai đoạn thị trường chung như này thì nếu trong trường hợp giai đoạn thị trường chung ở cái đoạn này đấy, ở đoạn này thì một vài cổ phiếu hay thị trường chung có điều chỉnh mà cổ phiếu nào nó tăng mạnh thì bạn vẫn có thể mua rất là mạnh bởi vì có thể mua rất nhiều bởi vì cái quá trình này là thị trường chung đang tăng giá các bạn hiểu không ạ cái quá trình này thị trường chung tăng giá nếu mà thị trường chung đang tăng giá như này sau đó thỉnh thoảng có đợt điều chỉnh của thị trường chung mà cổ phiếu là tăng mạnh thì bạn mua một cách gì ạ quyết liệt bởi vì lúc này thị trường chung nó đang bước vào một chu kỳ tăng nên cái việc mà nó tiếp tục quay trở lại tăng giá là chuyện đương nhiên tuy nhiên thì các bạn đang thấy ở đây đó là nếu thị trường đang chung đang bước vào một chu kỳ giảm và mọi thứ nó chưa rõ ràng đây là chu kỳ giảm mọi thứ chưa rõ ràng thì cái việc mà gì ạ cả chu kỳ là giảm thì cái việc mà thị trường chung giảm giá và một vài cổ phiếu nó tăng giá thì chúng ta nên hạn chế hoặc là thậm chí không giao dịch bởi vì rõ ràng là nếu thị trường chung nó giảm và một phiên nó cũng sao hai phiên thì nó để gãy rất là mạnh các bạn có hiểu rõ không ạ đây là bí mật để trong chúng ta thấy là phát hiện giữa mạnh và yếu trong quá trình đầu tư trong xu hướng tăng thị trường chung tăng giá mà nếu thị trường chung tăng giá mà gì ạ à? thị trường chung tăng giá mà thỉnh thoảng có những điều chỉnh khi điều chỉnh thì một vài cổ phiếu tăng tốc chúng ta vẫn mua cách quyết liệt thậm chí có thể sử dụng margin tuy nhiên khi thị trường chung giảm giá mà chúng ta thấy là một vài cổ phiếu tăng giá thì hãy à, liệu chừng bởi vì hôm đầu tiên thì chúng ta thấy là nó có thể chống lại được thị trường chung thị trường chung nhưng có thể hôm thứ hai hôm thứ ba nó không thể chống lại được và rất khó để đi ngược xu hướng chính của thị trường chung nên chính vì vậy thì trong giai đoạn này nếu không có sự đồng thuận nha các bạn nha Dũng sẽ nói nhắc lại là nếu không có sự đồng thuận của thị trường chung bứt phá qua đỉnh này rất là mạnh cộng với là nếu bứt phá này cộng với cái cổ phiếu này này giả sử thế giới động tăng mạnh như vậy thì lúc đấy chúng ta mới tham gia còn thế giới động nó tăng mạnh mà thị trường chung thì nó gì ạ à, nó không tăng hoặc là nó hồi nhỏ nó hồi lên tí này mà nó gì ạ à, nó hồi rất là thấp thì lúc này chúng ta cũng gì à, hạn chế giao dịch đấy thì các bạn đã học được cái điều gì trong này không ạ đấy thế thì ở đây chúng ta thấy là dù là cổ phiếu mạnh hơn thị trường chung nhưng nó vẫn có thể xuống khi mà phiên hôm sau thị trường chung giảm rất mạnh nên nếu mà thị trường chung nó có hồi cổ phiếu chúng ta tăng rất mạnh chúng ta nhìn thấy nha ở ờ, vừa rồi có một vài cổ phiếu hồi nhá thị trường chung tăng rất mạnh cổ phiếu hồi nhưng sau đó cũng bị rất thất bại đây là cổ phiếu này thị trường chung này cổ phiếu mạnh hơn thị trường anh nhớ không ạ nhưng sau đó thị trường giảm mạnh cổ phiếu bị ảnh hưởng chúng ta lấy một cổ phiếu thứ hai BVS chúng ta vẫn có thể gì mua một tỷ lệ nào đó không sao à đây là thị trường chung cổ phiếu này mạnh hơn thị trường đó thế thì câu quan trọng là khi thị trường chung nó điều chỉnh chúng ta đến là bị ảnh hưởng hết đấy là nên chúng ta cần phải nương theo thị trường chung đấy là toàn bộ những cái mà chúng ta cần lưu ý còn bây giờ tuần sau thì thực ra là bây giờ nó, chúng ta vẫn cần phải nhìn nhận cái khách quan của thị trường chung thì thời điểm này rõ ràng thanh khoản thấp khối lượng thấp ngày tuần sau mà tăng mạnh thì chúng ta cũng cần phải rõ ràng tăng mạnh đâu đấy là toàn bộ những cái gì chúng ta cần lưu ý trong cái phiên tuần sau à, trước khi mà kết thúc chương trình hôm nay thì à, chỉ còn à, một vài tiếng nữa là chúng ta bắt đầu chương trình khóa học trực tiếp xu hướng dòng tiền của Quang Dũng đây là chương trình duy nhất mà Dũng tổ chức offline trong năm 2022 từ năm 2022 là gì ạ những cái chương trình đào tạo mang tính chất là xu hướng dòng tiền VSA hoặc là à, đầu tư nhỏ nhỏ vô định đấy là chương trình mà Dũng có phí hiện tại thì duy nhất khóa học về à, đầu tư theo xuống dòng tiền là khóa học duy nhất được offline nếu bạn nào quan tâm thì có thể đăng ký vào đường link bên dưới để chúng ta tiếp tiếp tục ngày mai đồng hành với nhau tại khách sạn Kim Liên Hà Nội à, vào lúc 8 giờ 30 chúng ta bắt đầu chương trình và chúng ta sẽ học hai ngày ngày chủ nhật tức là à, ngày thứ bảy là ngày 24 và ngày 25 trước khi chúng ta gì ạ kết thúc chương trình một lần nữa xin chân thành cảm ơn và chúc các bạn sẽ có những quyết định đúng trong quá trình đầu tư của mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn